Xin chào các bạn Mình đã làm rất nhiều các video giới thiệu về các dòng laptop doanh nhân văn phòng cao cấp có thiết kế mỏng nhẹ Và video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu các bạn một mẫu laptop văn phòng cao cấp khác của hãng Asus Đó là chiếc Asus ZenBook thế hệ thứ ba UX390 Và sau đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu và đánh giá chi tiết từng cấu hình cũng như hiệu năng của sản phẩm này nhé Zenbook đã luôn là tiêu chuẩn cho thiết kế mỏng và nhẹ và với Zenbook 3 đã mang khái niệm này lên đẳng cấp hoàn toàn mới. Máy sử dụng nhôm cao cấp theo chất lượng hàng không vũ trụ, nhẹ hơn hợp kim máy tính sách tay tiêu chuẩn nhưng bền hơn 50% và điều đó đã giảm thiểu trọng lượng xuống chỉ còn 950g và độ mỏng của máy xuống chỉ còn 12mm. Phiên bản này mà mình đang có ở đây màu xanh hoàng gia, lắp lưng được thiết kế theo kiểu nhôm sức phay rất mịn với tâm xoáy điểm nhấn là logo Asus sáng màu gold Điểm nhấn nữa của máy nằm ở phần đường viền màn hình được mài giữa kiểu diamond cut màu vàng gold. Rất sang trọng, tôn lên cái vẻ đẹp của máy làm cho nó nổi bật giữa đám đông. Về các cổng kết nối thì với một chiếc máy mỏng như thế này thì việc nó chỉ có cổng kết nối USB Type-C là một điều dễ hiểu. Cổng USB Type-C này có chức năng sạc và nhận diện các thiết bị ngoại vi bên ngoài. Ngoài ra thì máy có một cổng tai nghe 3.5 nữa. Bàn lề của máy được thiết kế khá nhỏ, tuy nhiên nó cũng hết sức chắc chắn không kể có hiện tượng rơi tự do khi ta đóng màn hình hờ như thế này. Ngoài ra thì máy cũng thể mở bằng một tay. Đây là điểm mà mình rất thích ở chiếc máy này. Máy được trang bị màn hình kích thước 12,5 inch, có độ phân giải Full HD. Nó được phủ một lớp kính Corning Gorilla Glass 4 toàn bộ trên bề mặt màn hình. Viền máy siêu mỏng chỉ 7,6 mm, cho ZenBook 3 tỷ lệ màn hình chiếm đến 82%, kích thước toàn bộ thân máy, độ sáng cao cùng góc nhìn rộng đến 178 độ, đem lại cảm giác trải nghiệm tuyệt vời Camera được đặt ở phía viền trên của màn hình với độ phân giải 720p giúp đoàn thoại video một cách dễ dàng. Bàn phím được thiết kế phủ ra được viền hai bên và khoảng cách trên dọc phím là 19,8mm và hành trình phím là 0,8mm. Trải nghiệm thực tế thì mình đánh giá bàn phím này ở mức trung bình vì cảm giác phím hơi bị flex nhẹ. Một phần là do máy quá mỏng, trách bát mượt mà, độ chính xác cao với một lớp kính được phủ trên bề mặt để dễ điều khiển mượt mà hơn Ngoài ra thì trên trackpad có cảm biến vân tay rất nhạy, giúp mở khóa chỉ một chạm là đủ. Mặt lưng được làm bóng mịn thì mặt tì tay được làm nhám một chút, cảm giác tì tay rất là mát tay và rất là thích. Phiên bản mình đang có đây có cấu hình là chip in theo Coil 5 7200U, RAM 8GB, ổ cứng SD 256GB cùng card HD Graphics 620 giúp chúng ta hoàn thành tốt các công việc văn phòng. Và ngoài ra thì nó còn cả cấu hình cao hơn như chip Core 7 7500U RAM 16GB, ổ cứng D 512GB. Mình có test thử chạy 6 tác trình duyệt và Word thì máy vẫn hoạt động tốt, không hiện tượng bị giật lag. Test thử qua phần mềm Photoshop thì máy vẫn đáp ứng được. Hệ thống tản nhiệt là vấn đề thường gặp ở các máy có thiết kế siêu mỏng và hiệu năng cao. Để tránh những vỏ máy bị nóng thì khi nóng phải được thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt. Asus đã phát minh ra một hệ thống làm mát hoàn toàn mới sử dụng các linh kiện tối tân nhất như quạt polymer tinh thể lỏng chỉ dày 0,3mm cùng ống dẫn nhiệt bằng hợp kim đồng chỉ kích thước 0,1mm. Hệ thống làm mát sáng tạo này chỉ dày 3mm và khi nóng sẽ điều hướng nhẹ nhàng thông qua những ống thải kín trong bản lề cho khả năng làm mát hiệu quả, yên tĩnh kể cả trong khi máy đang hoạt động hết công suất. Asus ZenBook 3 UX390 được trang bị với dãy loa gồm 4 loa riêng biệt có chất lượng cao trong thanh vòm đích thực. ZenBook 3 sẽ cho bạn những trải nghiệm âm thanh tuyệt vời nhất mà bạn từng trải nghiệm trên một chiếc laptop. Và sau đây mình sẽ mở thử đoạn nhạc để các bạn cùng kiểm tra và test thử nhé. Cuối cùng là về thời lượng pin của máy. Với vâng, chiếc máy có thiết kế siêu mỏng nhẹ thế này thì thời lượng pin là một điều người dùng hết sức quan tâm Máy sử dụng quả pin công suất 40W giúp người dùng có thể sử dụng trong vòng khoảng 8 tiếng đồng hồ liên tục với các tụ ấn phòng cơ bản. Còn nếu các bạn xem phim lướt Facebook thì máy cho thời gian sử dụng khoảng 6 tiếng đồng hồ. Đặc biệt, Asus sử dụng công nghệ sạc nhanh giúp máy có thể sạc lên đến 60% chỉ trong khoảng 50 phút. Và video giới thiệu đánh giá về sản phẩm Asus ZenBook X390 của mình ngày hôm nay xin phép được tạm dừng ở đây. Các bạn có đóng góp góp ý, xin vui lòng để lại ý kiến của các bạn ở phía dưới phần comment. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng kênh của mình nhé. Nhớ lấn chuông để theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.